sani tu se si sát ta năng hát tha sik tăng te na sa thu ayo phan te de se thu amma đề sa năng sappa di tha parisaya anu anukampam ti gata về nam mô bổn thầy nam mô tham ma nhất nam mô sanh ca nhất tập thể học viên lớp vì pháp cơ bản xin trang nghiêm thân khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc tinh quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hay đã quá vãng ta có công truyền bá giảng dạy giáo pháp nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh tiền nhân lành gây dựng các lớp học vi diệu pháp sự soạn giảng công phu các bài dạy sẽ mang lại quả sức khỏe, trí tuệ, sự an vui trong giây phút hiện tại cùng những thành tựu viên mãn của thầy kinh. Ban tổ chức lớp học xin cổ vũ sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học pháp chăm chỉ, nghiêm túc tha thiết và kiên trì của toàn thể thiền ngũ trong rừng để duy trì lớp học cho đến ngày hôm nay. Cầu cho phước trí thanh tịnh từ việc học pháp, nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc, vượt thoát phiền não, không bị rơi vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí dục cả lớp. Kính thưa Thầy Kinh, hôm nay là ngày Chủ nhật 22 tháng 8 năm 2021 là tiết học thứ 134 của lớp vi diệu pháp cơ bản. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong. Kính mời thầy quan nghỉ lên lớp. Xin chúc cho cả lớp có thêm một buổi học với nhiều chánh niệm và lợi lạc nam mô thầy dạ nam mô tham dạ nam mô rồi xà hướng xà cảm ơn phúc đọc hơi nhỏ xíu ha vì về tới anh canh à, cái cái độ gần độ gần lại xíu xa quá nhỏ quý vị nghe rõ không alo một hai ba nghe rõ ha ok rồi rồi, hôm nay mình học tiếp tục về à, bài niệm hơi thở. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đánh lễ tam bảo tấm tắc. Arahang Sama Sambuddho Bhagava buthang Bhagavan Tang Ativademi Sakshato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Sepatibano Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Sama Sambuddhamatulang Sasatthamma Yaduttamang Apiwariya ừ. Phá Xích Sang Apithammatha Sanghang Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. À, Nam mô Bích Thầy. Nam mô Tham Maya Nam mô Sang à, Kính thưa tất cả quý vị, à, chúng ta học à, về tiền chỉ à, đi tới phần hơi thở thì cũng à, gần hết hết phần hơi thở và cũng à, sắp à, chấm dứt cái phần tiền chỉ chắc cũng khoảng à, tuần trễ lắm cũng hai tuần đó thì chúng ta sẽ bước qua một bài mới nữa rồi hôm nay à, chương trình cũng vẫn như thường lệ ha đọc Bali trước rồi sau đó chúng ta cùng nhau học bài vòng tay à, xin mời các bạn kính chào thầy xin chào cả lớp bác phúc xin đọc bài có thằng phá quý tà chát tí khá về à ngà bà ngát sát tí có thằng bá hú lì cá tà chắc tà rồi Satipatthana ne paripure ti jasmin samaye bhikkhawe bhikkhu đi khăn và asasanto đi khăn asasami tí bát chà na tí đi đi khăn quá đi khăn qua bát sasanto đi khăn lô dạ ba phút có đọc không như không có nghe được âm thanh gì hết á mọi người hay là tự vì cái máy của như Dạ thầy Phúc đọc uh, thì để cái ờ, điện thoại gần hơn thầy Phúc để ờ, mọi dạ, người không nghe, nghe được gì bên này hết dạ. luôn. Nghe nghe rõ không? Dạ. Nghe rõ chưa? Dạ thầy để sát sát gần gần cái miệng thầy để cho nó thu hết thầy. Thầy đọc lại dạ, nghe. Dạ, dạ. nghe nhỏ lắm bên đây không nghe giống như số 1, số 2 nghe nhỏ lắm. Biết cáo về Anapanasati có thằng bá lì cá tà rồi sati Paripureti Jasmine Samaye Bhikkhawe Bhikkhu Dikhang Và Asasanto Dikhang Asasamiti Pajanati Dikhang Và Pasasanto Dikhang Pasasamiti Pajanati Rasam Và Asasanto sát sâm át sát sa mì tí bá trà nà tí rát sầm và bá sát sầm tổ rát sầm bá sát sa mì tí bá trà nà tí sắp bá cà giá bá tí sầm về đi át sát sa mì tí xích khá tí sắp bá cà giá bá tí sầm về đi bát sát si xí xà mì tí xích khá tí bát sầm khá dần cà giá sàn khà rằng á sát xí xà mì tí xích khá tí bát sầm phá dần cà giá sàn khà khà rằng bát xá xí xà mì tí xích khá tí cà về cà già nú bát xì Bikha về Tasmin Samaye Bhikkhu Viharati Atapi Sampachano Satima Vinaya Loke Aphichado Manasam Cà Giê-xu Cà Già Nhà Tá Ra Hằng Tá Ra Tá Ra Hằng Bích Ca Huệ Ê Hoàng Quá Đà Mỹ Hòa giá đi đằng ác xà sáp ác xà xà tát mà ti há ti khá về cà về cà già nu bát xì tát mình sama về ti khu quý há ra tí à tà pì sầm bát trà nồ sát ti mà quý này lo ke áp hít trà đồ ma nát rằng này các tỳ khưu niệm hơi thở vào hơi thở ra được tu tập như thế nào được thực hành thiền xuyên như thế nào khiến cho bốn sự thiết lập niệm được hoàn bị này các tỳ khưu vào lúc nào các vị tỳ khưu trong khi thở dài thở ra dài nhận biết tôi thở ra dài hoặc trong khi thở vào dài vị ấy nhận biết tôi thở vào dài hoặc trong khi thở ra ngắn vị ấy nhận biết tôi thở ra ngắn và trong khi thở vào ngắn vị ấy nhận biết tôi thở vào ngắn vị ấy tập luyện có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập luyện có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vị ấy tập luyện trong khi làm an tịnh sự tạo tác của thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập luyện trong khi làm an tịnh sự tạo tác của thân tôi sẽ thở vào này các tỳ khưu vào lúc ấy vị tỳ khưu sống có sự quan sát thân ở trên thân có nhiệt thân có sự nhận biết rõ rệt có niệm thì có thể chế ngự được tham và ưu phiền ở thế gian này các tỳ khưu ta nói như vậy về một thân khác nữa trong một số các thân tức là sự thở ra sự thở vào này các tỳ khưu vì thế ở đây vào lúc này vị tỳ khưu sống có sự quan sát thân ở trên thân có nhiệt tâm có sự nhận biết rõ rệt có niệm thì có thể chế ngự tham và ưu phiền ở thế gian xin hết xin mời vị phía trước nắp mô bút thay giá nắp mô tham ma giá nắp mô sang kha giá và dạ nguyên như con xin kính à, đảnh lễ thầy kinh và dạ con xin kính chào đạo tràng và dạ con xin phép được đọc bài ạ à. Dạ thưa cả nhà có nghe được âm thanh của con không ạ? Hôm nay chắc cái vùng nó bị cái gì mà ai cũng nói nhỏ. Nghe rất rõ. Dạ, xa thú xa thú cô. Cát thằng pha quý ta chát phích khá về anapanasati các thằng bá hú lì các tà chát tà rồ sát ký bách thà nề bù rề tí giác mình sa ma về phích khá về phích khù đi khằng hòa át sa sanh tổ đi khằng át sa ma mì tí bá trà nà tí đi khằng hòa bát sa sanh tổ đi khằng bát sa sa mì Tipachana Tirasangwa Asasanto Rasang Asasami Tipachana Tirasangwa Pasasanto Rasang Pasasangmi Tipachana Tisap Baka Yapati Sangwedi Asasisami Tisikati Sabbaka Yapati Sangwedi Pasasissa mì tí xích khá tí. Pasam phá dằn cà giá sằng khà rằng Asasissa mì tí xích khá tí. Pasam phá dằn cà giá sằng khà rằng Pasasissa mì tí xích khá tí. kà về cà già nu pasi phích khá quê tát mình. Sama về phích khu quý tí à tà Visampacha no Satimani kề Yaloke Avicca Đồ Manas cà Về Suka Dành ra Hằng Thích Khá Quê E Hoàng Quá Đà Mi Giá Đi Đằng Asa Sapasa Sa Tasma Tí Hát Thích Khá Quê Cà Về Cà Già núp mình sa Sama Về Phích Kuviharati Atapi Sampachano Satima Vine Yalo Ke Apichado Manasang Này các tỷ khưu, niệm hơi thở vào, hơi thở ra được tu tập như thế nào, được thực hành thường xuyên như thế nào, khiến cho bốn sự thiết lập niệm được hoàn bị. Này các tỷ khưu, vào lúc nào vị tỷ khưu trong khi thở ra dài, nhận biết tôi thở ra dài, hoặc trong khi thở vào dài vì ấy nhận biết tôi thở vào dài hoặc trong khi thở ra ngắn vì ấy nhận biết tôi thở ra ngắn hoặc trong khi thở vào ngắn vì ấy nhận biết tôi thở vào ngắn vì ấy tập luyện có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập luyện có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vì ấy tập luyện trong khi làm an tịnh sự tạo tác của thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập luyện trong khi làm an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào. Này các tỳ khưu, vào lúc ấy, vị tỳ khưu sống có sự quan sát thân ở trên thân, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, thì có thể chế ngự tham và ưu phiền ở thế gian. Này các tỷ khưu, ta nói như vậy về một thân khác nữa trong số các thân, tức là sự thở ra, sự thở vào. Này các tỷ khưu, vì thế ở đây, vào lúc ấy, vị tỳ khưu sống có sự quan sát thân ở trên thân, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm thì có thể chế ngự tham và ưu phiền ở thế gian. Dạ con đã đọc xong, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. À. Dạ xin kính tri ân thầy Kinh, xin tri ân em Đông Triều đã post bài. Dạ, alo, alo ạ dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo dạ con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ con kính chào thầy kinh kính chào các anh chị trong đạo tràng con xin đọc bài ca thằng phà quy tà cháp kha quê à na bà na sati ca thằng ba hu lì các tà chát tà rồ sati ba thà nề ba ri pù rê ti yasmin sama ye phi kha quê khích khu đi khang hoa a sa sang tô đi khang a sa sa mi ti ba na ti đi khang hoa ba sa sang tô đi khang ba sa sa mi ti ba na ti ra sang wa a sa sang to ra sang a sa sa mi ti ba na ti ra sang Wa ba sa sang to ra sang ba sa sa mi ti ba cha na ti Sappa ga Yapati sang we di a sa si sa mi ti si kha ti sappa ga Yapati sang we di ba sa si sa mi ti si kha ti ba sam pha yang ka ya sang kha rang a sa si sa mi ti si kha ti ba sam pha yang ka ya sang kha rang ba sa si sa mi ti si kha ti Ca ye ca ya nu ba si phi kha we tas mình sama ye phi khu vi harati Viharati atabi sambachano satima vinay ya loke mana sang ca về su ca dành nhá ta ra hằng phi kha quê e quang qua đà mi gia di đằng a sa sa pa sa sa Tasma tiha phika we ka ye ka ya nubasi tasmin sama ye phiku viharati atabi sambachano satima vinaya loke apichado manasang. Này các tỷ khưu, niệm hơi thở vào, hơi thở ra được tu tập như thế nào, được thực hành thường xuyên như thế nào, khiến cho bốn sự thiết lập niệm được hoàn bị. Này các tỷ khâu vào lúc nào vị tỷ khâu trong khi thở ra dài nhận biết tôi thở ra dài, hoặc trong khi thở vào dài nhận vị ấy nhận biết tôi thở vào dài, hoặc trong khi thở ra ngắn vị ấy nhận biết tôi thở ra ngắn, hoặc trong khi thở vào ngắn vị ấy nhận biết tôi thở vào ngắn. Vị ấy tập luyện có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập luyện có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vì ấy tập luyện, trong khi làm, an tịnh sự tạo tác của thân tôi sẽ thở ra. Vì ấy tập luyện, trong khi làm, an tịnh sự tạo tác của thân tôi sẽ thở vào. Này các tỷ khưu, vào lúc ấy, vị tỷ khưu sống có sự quan sát thân ở trên thân, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, thì có thể chế ngự tham và ưu phiền ở thế gian. Này các tỷ khâu, ta nói như vậy về một thân khác nữa, trong số các thân tức là sự thở ra, sự thở vào. Này các tỳ khưu, vì thế ở đây vào lúc ấy, vị tỳ khưu sống có sự quan sát thân ở trên thân, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm thì có thể chế ngự tham và ưu phiền ở thế gian. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn đương triều đã post bài. Dạ, xin mời vị ký tiếp. Dạ, con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, kính lễ thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng, xin đọc bài. Các thằng phà vi tà cha thích kha về à na tà nát sát tích các thằng ba hu lì các tà chát tà rồ sát tích phát thà nề pa vi pù lệ tích Yasmin samaye fikawe fikudi kangwa asasanto di kang asasami tipajana ti di kang wa pasasanto di kang pasasami tipajana ti lasang wa asasanto lasang asasami tipajana ti lasang wa pasasanto lasang pasasami tipajana ti ya Sabakaya patisamvedi i assasisami disikkati. Sabakaya patisamvedi passasisami disikkati. Pasam payangkaya sangkarang assasisami disikkati. Pasam payangkaya sangkarang passasisami disikkati cà về cà già nút bát sĩ thích khá quê tát nhìn sa mai về thích khu viharati atapi sampachano satima vinaya loke apichado manasang cà về su cà dành nhát thích khá e wang qua đà ni già đi đằng assa sapassa sa tasma tiha thích khawe ka ye ka ya nu pas si tas min sama ye tik vi harati atapi sampachano satima vinaya loke atikchado manasang này các tỳ khu niệm hơi thở vào hơi thở ra được tu tập như thế nào được thực hành thường xuyên như thế nào khiến cho bốn sự thiết lập niệm được hoàn bị này các tỳ khô vào lúc nào vị tỳ khô trong khi thở ra dài nhận biết tôi thở ra dài hoặc trong khi thở vào dài vị ấy nhận biết tôi thở vào dài hoặc trong khi thở ra ngắn vị ấy nhận biết tôi thở ra ngắn hoặc trong khi thở vào ngắn vị ấy nhận biết tôi thở vào ngắn vị ấy tập luyện có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập luyện có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vị ấy tập luyện trong khi làm ăn tịnh sự tạo tác của thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập luyện trong khi làm ăn tịnh sự tạo tác của thân tôi sẽ thở vào này các tỳ khu vào lúc ấy vị tỳ khu sống có sự quan sát thân ở trên thân có nhiệt tâm có sự nhận biết rõ rệt có niệm thì có thể chế ngự tham và ưu phiền ở thế gian này các tỳ khu ta nói như vậy về một thân khác nữa trong số các thân tức là sự thở ra sự thở vào này các vị khu vì thế ở đây vào lúc ấy vị tỳ khu sống có sự quan sát thân ở trên thân có nhiệt tâm có sự nhận biết rõ rệt có niệm thì có thể chế ngự tham và ưu phiền ở thế gian dạ con đã đọc xong xin kính tri ân thầy kính uh, cảm ơn uh, à, Đông Triều đã post bài dạ con xin xuống mic xin nhiều vị kế tiếp ạ Alo, dạ con kính chào thầy và kính chào cả lớp. Con xin đọc bài. Các thằng và quý tà cha phích ca về à nà bà nát sa tê các thằng ba hôn lì các tà cha tà rồ sa tê bát thà nè ba đi bù rề tê giác lần sa ma về phích ca về tích khu đi càng hòa át sa sàm tô đi càng át sa sàm mì tê ba cha nà tê đi khang va phát sa san tô đi khang phát sa sa mi ti va cha na ti rát sang va át sa san tô rát sang át sa sa mi ti va cha na ti rát sang va phát sa san tô rát sang phát sa sa mi ti va cha na ti sapaka yapati sang quê đi át sa sít sa mi ti sik khati Sappakaya pati sangwe di bát sa sít sa mê ti sít kha ti. Bát sam pha yang kaya sang kha rang át sa sít sa mê ti sít kha ti. Bát sam pha yang kaya sang kha rang bát sa sít sa mê ti sít kha ti. Kaya kaya nu bát si phích ca về. Tát nịnh sa ma về phích Viharati atapi sampajano satima vinaya ke avijja do manat sang kaye sukhayan nyatara hằng pikkhawe e quang hóa đà mi ya đi đằng át sa át sa sa pat sa sa tasma ti ha pikkhawe kaye kaye Dạ nupatsi tasmin samaye bhikkhu viharati atapi sampajano sati satima vinaya loke apicchado manapsang Này các tỳ khưu, niệm hơi thở vào, hơi thở ra được tu tập như thế nào? Được thực hành thường xuyên như thế nào khiến cho bốn sự thiết lập niệm được hoàn bị? Này các tỳ khưu, vào lúc nào vị tỳ khưu trong khi thở ra dài, nhận biết tôi thở ra dài ở trong khi thở vào dài vị ấy nhận biết tôi thở vào dài ở trong khi thở ra ngắn vị ấy nhận biết tôi thở ra ngắn hoặc trong khi thở vào ngắn vị ấy nhận biết tôi thở vào ngắn vị ấy tập luyện có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập luyện có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vị ấy tập luyện trong khi làm an tịnh sự tạo tác của thân tôi sẽ thở ra để ấy tập luyện trong khi làm ăn tịnh sự tạo tác của thân tôi sẽ thở vào <clears throat> này các tỳ khưu vào lúc ấy <clears throat> vì tỳ khưu sống có sự quan sát thân ở trên thân có nhiệt tâm có sự nhận biết rõ rệt có niệm thì có thể chế ngự tham và ưu phiền ở thế gian này các tỳ khưu ta nói như vậy về một thân khác nữa trong số các thân tức là sự thở ra sự thở vào này các tỳ khưu vì thế ở đây vào lúc ấy, vị tỳ khưu sống có sự quan sát thân ở trên thân, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, thì có thể chế ngự tham và ưu phiền ở thế gian. Dạ con nói đọc bài xong, kính tri thầy và cả lớp đã lắng nghe. Mình dạ, xin mời à, vị kế tiếp ạ. <clears throat> Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Maya, dạ, Nam mô Sang Khaya. Kính lễ thầy kinh, kính chào cả lớp. Dạ, con xin đọc bài các thằng bà quý tà chá biết khá quề à nà bà ná sát tí các thằng ba hú lì cá tà chát tà rồ xá tí bá thà nề bá rí bù rề tí jasmine samma về biết khá quề biết khu biết khằng đi khằng hòa á sát sàn tổ đi khằng á sát sàn mì tí bát trà nà tí đi khằng quà bát sa san to đi khăn bát sa san mì tí bát trà nà tí rát sàn quà á sa sàn tổ rát sàn á sa sàn mì tí bát trà nà tí rát sàn quà bát sa san to rát sàn bát sa san mì tí bát trà nà tí sắp bà cà giá bát tí sàm quê quê đi á sa á sa xí sàn mì tí xí khà tí Sapa kaya Giá Bát Tí Sàm Quê Đi Bát Sá Si Sàm Mì Tí Si Khả Tí Bát Sàm Pha Dằng Cà Giá Sàng Khà Rằng Á Sá Si Sàn Mì Bát Sàm Khà Dằng Cà Giá Rằng Bát Sá Si Sàn Mì Tí Si Khà Nu Bát Sì Bikawe, Tasmin, Samaye, Bikhu, Viharati, Atabi, Sambaya, No, Satima, Vine, Gia Lô, Kề, A, Á Phí, Trà Đồ, Namasan, Cà Về Su, Cà Dần, Tà, Na, Tá Rà Hằng, Bikawe, e Quằng, Quá Đà, mi Gia Đi Đằng, Asasa, Pasasa, ta tas mà tí ha bika về cà về cà già nuba si tasmin sama về bikhu viharati a tà bi sam ba trà nồ sát tí mà quy nề già lồ kề a phí trà đồ ma ná sằng này các tỳ khu niệm hơi thở vào hơi thở ra được tu tập như thế nào được thực hành thường xuyên như thế nào khiến cho bốn sự thiết lập niệm được hoàn bị này các tỷ khu vào lúc nào vị tỷ khu trong khi thở ra dài nhận biết tôi thở ra dài hoặc trong khi thở vào dài vị ấy nhận biết tôi thở vào dài hoặc trong khi thở ra ngắn vị ấy nhận biết tôi thở ra ngắn hoặc trong khi thở vào ngắn vị ấy nhận biết tôi thở vào ngắn vì ấy tập luyện có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập luyện có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vì ấy tập luyện trong khi làm an tịnh sự tạo tác của thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập luyện trong khi làm an tịnh sự tạo tác của thân tôi sẽ thở vào này các tỷ khu vào lúc ấy vị tỷ khu sống có sự quán quan sát thân ở trên thân có nhiệt tâm có sự nhận biết rõ rệt, có niệm thì có thể chế ngự tham và ưu phiền ở thế gian. Này các tỷ khu, ta nói như vậy về một thân khác nữa trong số các thân, tức là sự thở ra, sự thở vào. Này các tỷ khu, vì thế ở đây vào lúc ấy vị tỷ khu sống có sự quan sát thân ở trên thân, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm thì có thể chế ngự tham và ưu phiền ở thế gian dạ con đã đọc bài xong kính tri ân thầy kinh kính uh, tri ân cả lớp cảm ơn đông triều đã bót bài con xin xuống mít dạ, xin mời vị kế tiếp Rồi, còn ai đọc không? Nếu không ai đọc thì xin mời một vị tình nguyện lên ờ, đọc cái bài tuần rồi ha. Để cho tất cả được nghe lại. Rồi, xin mời ai đã tình nguyện giờ ta là đọc bài tuần rồi đi. Alo, dạ. Kính chào thầy và các lớp. Con xin đọc bài à, bài học của buổi 133 về nội dung là tâm và đối tượng. Có ba cách. Hơi thở vô là đối tượng của tâm. Hơi thở ra là đối tượng của một tâm khác. Tâm lấy tướng là một tâm khác nữa. Tướng hơi thở vô, hơi thở ra không phải là đối tượng của một tâm duy nhất. Người nào không biết ba việc này thì sự tu tập không đạt tướng hơi thở vô hơi thở ra không phải là đối tượng của một tâm duy nhất người nào biết rõ ba việc này thì tu có thể đạt tiếp tục hành dán chặt tâm trên tướng bỏ những khía cạnh ngoại lai vọng tưởng người có trí vụ tâm ở hơi thở vào hơi thở ra vừa khi tướng xuất hiện những truyền cái nơi vị ấy được đạt áp những cấu ế lắng xuống niệm được an trú và tâm vị ấy tập trung vào cận hành định không nên chú ý đến tướng về phương diện màu sắc nên bảo trì như người mẹ bao dưỡng thai nhi đắc thiện do nỗ lực khi xuất thiền biết rõ hơi thở vô hơi thở ra có nguồn gốc ở thân ở thân và tâm định rõ hơi thở vô hơi thở ra thân thể là sắc pháp tâm và những trạng thái liên hệ đến tâm tức tâm sở là vô sắc cảm giác về tâm tức là sự nhận biết qua bốn thiền làm cho tâm hân hoan tập cho tâm vui vẻ đem sự tươi vui phấn khởi vào tâm tôi sẽ thở vô tôi sẽ thở ra hân hoan là nhờ hai mặt định và tệ định khắc sơ nhị thiền có hỷ tệ lấy hỷ câu hữu trong thiền bị vô thường tệ tri thấy rõ như vậy nên khởi lên hân hoan trong tâm gieo hân hoan vào nó bằng cách lấy hiểu câu lấy hỷ câu hữu với thiền làm đối tượng làm cho định tĩnh một cách quân bình đặt để tâm trên đối tượng của nó nhờ sơ thiền vân vân hoặc sau khi đã nhập và xuất những thiền này hành giả thấy với tuệ tri rằng định câu hữu với thiền ấy là dễ hoại diệt khi ấy vào lúc thật sự đắc tuệ quán sự nhất tâm khi một sát na khởi lên nhờ thâm nhập đi sâu vào những đặc tính vô thường vân vân như vậy câu vẽ ấy tập tôi sẽ thở vào làm cho tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra vân vân cũng là để nói về một người đã đặt tâm một cách quân bình trên đối tượng đó nhờ phương diện nhờ phương tiện là sự nhất tâm trở lên từng sát na như vậy để làm cho tâm giải thoát Thở vô thở ra trong khi ấy vừa làm cho tâm cởi mở, giải tỏ tâm khỏi tầm và tứ nhờ nhị thiền, khỏi hỷ ở tam thiền, khỏi lạc và khổ ở tứ thiền. Hoặc sau khi đã nhập và xuất những thiền này, hành giả thấy với trí tuệ cái tâm liên kết với những thiền này dễ đi đến hoại diệt. Khi có tuệ thật sự xảy ra, hành giả sẽ thoát, cởi mở tâm, cởi mở khỏi thường tưởng bằng cách quán vô thường khỏi lạc tưởng bằng cách quán khổ khỏi ngã tưởng bằng cách quán vô ngã khỏi sự ham thích bằng cách quán ly dục khỏi tham bằng cách quán đoạn diệt khỏi sinh bằng cách quán diệt khỏi sự chấp thủ bằng cách quán từ bỏ xả ly do đó mà nói vị ấy tập tôi sẽ thở vô làm cởi mở tâm vân vân tôi sẽ thở ra vân vân quán vô thường về năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức bản chất nam uẩn là sanh diệt biến đổi xuất hiện từ phi hữu sự thủ đắc có một bản ngã riêng gọi là sinh sự biến đổi do tuổi già gọi là dị sự chấm dứt từng sát na sau khi sinh gọi là diệt tan vỡ sau khi sanh từng sát na tán hoại không tồn tại trong hai sát na về quán tan hoại hủy hoại là sự tăng biến các hành tan rã là sự rã rời khi các hành hoàn toàn tan rã bằng tịch diệt niết bàn về quán từ bỏ theo nghĩa xả ly từ bỏ những ô nhiễm cộng những hành nghiệp sinh ra uẩn đoạn tận chúng theo nghĩa thâm nhập đi sâu vào thâm nhập bằng cách lấy niết bàn làm đối tượng do từ bỏ xả ly các ô nhiễm từ bỏ cái đáng bỏ bằng pháp đối lập từ bỏ các hành tạo nghiệp, từ bỏ điều kiện tái sanh vào các hữu. Về từ bỏ đó lập, quán vô thường từ thường tưởng, quán khổ từ lạc tưởng, quán vô ngã từ ngã tưởng, các lợi ích của niệm hơi thở, an tịnh cao cả, lạc trú vô nhiễm, các đứt sự tán loạn do tầm chướng, ngại định, giữ tâm an trú trên hơi thở, đoạn tầm tư duy viên mãn tất giác chi viên mãn minh kiến và giải thoát ngay cả hơi thở cuối cùng cũng được biết đến khi chúng chấm dứt không phải không biết cuối cùng trong các hữu cuối cùng trong thiền cuối cùng trong sự chết dạ, đó là nội dung um, bài lớp mình đã học trong tiết vừa rồi ạ dạ. kính tri ân thầy dạ kính xin mời thầy xà đốt xà hết rồi à, khi chúng ta học về đến cái chỗ mà lợi ích xong đó thì chúng ta sẽ biết rằng khi một vị mà tu tập về cái đề mục hơi thở này đó thì vào lúc khởi lên cái cái, cái mà động lực tâm mà ở cái sát na thứ 16 trước khi tử tâm á à, tức là khi mà cái lộ từ tâm cuối cùng luôn tâm cận tử á, thì nó là 17 sát na thì đến sát na thứ 16 tử tâm á à, thì vị ấy khi một người tu tập một cái thiền ờ, quán thì thiền về hơi thở này thì vị đó có thể chú ý đến cái sự mà sinh khởi của hơi thở cuối cùng này à, thì khi hơi thở cuối cùng là sinh khởi thì họ thấy rõ được cái tướng sinh của chúng à, tướng sinh của hơi thở hiện ra còn nếu mà chú ý đến cái tướng thường tướng trú của hơi thở thì cũng hiện rõ ra còn nếu mà chú ý đến tướng diệt hơi thở thì cũng sẽ hiện rõ ra à, và như vậy là khi mà người mà tu tập về niệm hơi thở thì người ta sẽ có được một cái cái trí mà phân biệt hoàn toàn rõ ràng hơi thở như vô ra như thế nào à, họ thấy rất là rõ à, khi mà à, một vị mà đắc a la hán nhờ tu tập những cái đề mục ờ, này đó còn nếu mà tu tập cái đề mục khác thì họ có thể họ định được cái thọ mạng họ à, hoặc là không à, có thể định hoặc là không nhưng mà những người mà tu là những vị mà đắc a la hán mà đắc quả do tu tập cái lệ mục thiền định này thì họ có thể biết được mình ờ, có thể định được cái chết của mình lúc nào à, và vì ấy biết về các hành mà duy trì cái sinh mạng là nó, nó tiếp tục đến bao lâu nó còn đến bao lâu à, đó là cái, cái cái đặc biệt của cái niệm về từ tu tập về hơi thở khi mà người mà đã thành tựu hơi thở thì cũng giống như trong một cái câu chuyện có một à, à, ờ, vị mà sau khi tụng ờ, ba ba tiếng bóc cá xong hai vị trưởng lão nó vốn là anh em khi đến một cái trú xứ của mình đó thì à, được à, tăng chúng là đến xung quanh à, thì khi đứng ngắm trăng cái ngày mới nhẩm tính à, nhẩm tính về cái thọ mạng của mình đó. À, nhẩm tính xong rồi họ biết à, ngài biết được cái thọ mạng của bản thân mình như thế nào thì ngài mới bảo với tăng chúng nói với những vị uh, chữ tăng khác hỏi từ trước đến nay các ông có thấy vị tỷ kheo nào niết bàn kiểu nào không à, hỏi các vị đó thì có người thì đáp thì, thì còn thấy vị đó khi nhập niết bàn à, còn ngồi trên tòa ngồi trên, trên cái, cái, cái, cái, cái tòa ngồi thiền á rồi có người nó còn là thấy vẻ kiết già lên giữa trời bay lên giữa trời mà nhập niết bàn à, thì có vị đương lão nói à, thì lúc đó mà những vị này nói kiểu này kiểu kia thì ông trưởng lão này ông mới nói à, bây giờ ta sẽ cho quý vị thấy à, một người nhập nước bàn trong lúc à, đi đi bắt bộ tức là đi kinh hành đó à, đặc biệt cái, cái, cái, cái này ha ông này ông mới chặt ra một cái con đường à, trên trên cái, cái cái sân của ông muốn đi ông dạch ra con đường đó thì bảo thì đi từ cái đầu này không bắt đầu từ cái dinh điểm dịch không à, đi từ cái đầu đường đến cuối đường rồi trở lại đến khi mà tới cái mức này à, tới đề đạt lăn tới cái mức này thì sẽ đắt đi bàn ngay đây à, thì khi mà ông nói xong thì ông đi bước tới, tới, tới, tới điểm kia đầu rồi ông quay trở lại à, bước là đúng lên cái lằn vạch này nhập cái bàn à, <laughs> đó là cái, cái, cái đặc biệt của những vị mà tu tập về hơi thở người ta có những cái độc đáo như vậy tại vì người trí mà họ biết được cái, à, cái, cái sự sống sự chết họ đến bây giờ phút nào còn, à, mình thì chưa có định chưa có thể nào mình biết được cho nên khó mà ai mà biết được mình sống như thế nào chết như thế nào sống kiểu nào sống ra sao chết lúc nào à, chết theo cách nào mình không có biết được đó nhưng mà đối với những bậc đại trí thì người ta biết được mà phải định được cái thời khắc mà cuối cùng của cái lộ từ tâm cuối cùng lộ nhập dục căn tử họ biết được lúc đó à, và sẽ tử ngay cái sắc na tử nó vào ngay đúng lúc nào đây là cái, cái, cái, cái tuyệt vời của trong cái những vị mà tu tập về thiền hơi thở à, rất là độc đáo ha rồi như vậy là chúng ta chấm dứt cái phần à, sơ lược về niệm hơi thở à, bây giờ mình đi vào tới cái bài mới là bốn đề mục vô lượng Yatasso Appamanya vô bốn đề mục vô lượng tức là bốn phạm trú á, tứ vô lượng tâm á. bốn phạm trú Brahma Vihara một là từ tâm meta, hai là bi tâm karuna ba là thủy tâm buddhita, bốn là xã tâm ubekha đó là bốn cái đề mục vô lượng cũng phòng trú có có boss lên à, bên này bên đây là bỏ qua là triệu cũng phòng trú Brahma quý hà đó Yeah. ok ha. rồi bây giờ mình học cái thứ nhất một từ tâm metta bây giờ mình cứ nói ờ, tụng rải tâm từ rải tâm từ nhưng mà mình cũng chưa biết ờ, rải sao ha giờ mình mới học mới biết được cách nó được chứ không phải dễ đâu cái gì khó <laughs> rải tâm từ rải tâm từ này có tâm từ là rải <laughs> mình có tâm từ là rải mà biết ờ thì nào có tâm từ mới rải được rồi từ lầm ha xương dòng ha trạng thái tâm mát mẻ trạng thái tâm mát mẻ vô sân mát mẻ phải vô sân phải đối tượng là chúng sanh Đấy. luôn mong mỏi tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc luôn mong mỏi tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc à, tức là từ tâm có nghĩa là một cái trạng thái tâm mà mát mẻ trạng thái tâm mát mẻ vô sân tức là không có cái sự sân giận trong đó à, mà đối tượng của cái từ tâm này hay là đối tượng của tâm từ này là chúng sanh chứ không có một đối tượng khác nha đối tượng tâm từ phải là chúng sanh tức là những chúng sanh có thức tánh tức là có sự sống có sự mà sinh hoạt có sự có tâm mà có có danh có sắc à, là chúng sanh và luôn luôn cái trạng thái tâm này luôn luôn mong mỏi tất cả chúng sanh nha là tất cả chúng sanh chứ không riêng vì không riêng à, một chúng sanh nào khác à, luôn mong tất cả chúng sanh từ thấp cho đến cao từ hèn cho đến sang à, luôn được an vui hạnh phúc tâm như vậy mới gọi là tâm từ tức là một cái trạng thái tâm mát mẻ rồi trạng thái tâm mà uh, nhẹ nhàng à, không không có bị sân hận ha trạng thái tâm mà, mà coi như là quan hỷ vân vân thì đối tượng của cái tâm này muốn tu tập đối tượng của tâm từ này phải có đối tượng là chúng sanh à, và tâm luôn luôn mong mỏi được cho tất cả chúng sanh luôn được an vui hạnh phúc không phân biệt à, giàu hèn sang cả hay là bệnh hoạn hay là tốt đẹp gì hết đó. không có sự phân biệt rồi xuống dòng gạch ra dòng quán sự nguy hiểm của sân hận là muốn tu tập cái, cái, cái tự tâm này mình trước tiên sẽ quán lấy cái sự nguy hiểm của cái sân hận tức là cái sự nóng giận sự sân hận nó sẽ đốt cháy cái, cái, cái, cái tâm của mình đốt cháy tâm can của mình làm cho mình khó mà ờ, tu tập phát huy được tâm tư à, cho nên mình phải suy xét phải quán xét về cái sự nguy hiểm của sân hận rồi xuống dòng quán sự lợi lạc của kham nhẫn quán sự lợi lạc của kham nhẫn à, tức là mình phải suy xét mặt đối dịch lại tức là sự lợi lạc của cái sự tham nhẫn chịu đựng à, mà không để cho những cái ác bất thiện pháp những nhất là tâm sân hận sanh khởi à, và quán thấy được sự lợi lạc của cái sự nhẫn nại sự chịu đựng nó đem đến cái sự lợi lạc để chúng ta dễ dàng tu tập phát phát huy tâm tư thì uh, trong kinh Đức Phật cũng có dạy là không có pháp nào cao hơn nhẫn nhục và không niết bàn nào cao hơn tham nhẫn câu này thật tuyệt vời nha quý vị không pháp nào cao hơn nhẫn nhục và không niết bàn nào cao hơn tham nhẫn phải ghi cái câu đó luôn ha chứ Phật dạy vậy ha không pháp nào cao hơn nhẫn nhục Phật dạy không pháp nào cao hơn nhẫn nhục và không niết bàn nào cao hơn tham nhẫn bởi vì nếu mà không có nhẫn nhục thì không có làm được gì thôi à, chúng ta không có cái, cái sự mà chịu đựng nhẫn nại tham nhẫn thì chúng ta không có làm được gì À, và à, nếu mình không làm không có cái sự tham nhẫn không có sự nhẫn nhục chịu đựng à, thì à, làm gì có cái sự thành tựu được à, cứu cánh giải thoát được chuyện đó không thể xảy ra à, cho nên phải có nhẫn nhục phải có sự tham nhẫn à, cho nên Phật bây giờ không có pháp nào cao hơn nhẫn nhục và không có niết bàn nào cao hơn tham nhẫn nói lên cái nhẫn nhục hay là tham nhẫn này à, ngay cả trong cái vấn đề mà à, chúng ta hành thiền nha vậy ngồi thiền mình sẽ biết ha à, ngồi xếp, xếp bằng yên giờ mình à, khởi tác ý là khi mình xếp bằng vào ngồi ha là không nhúc nhích nha à, không cử động không nhúc nhích không lắc qua lắc lại không có khiều khiều tay chân vậy nè ngồi yên bất động bắt đầu từ bắt đầu ngồi yên bắt đầu thì lúc đó quý vị sẽ thấy cái sự kham nhẫn của mình nó như thế nào à, mình có chịu đựng nổi mình có nhẫn nhục nữa mình giữ được cho cái tâm mình nó bất động vậy thì lúc đó mình mới thấy được cái cái năng lực kham nhẫn của mình nó ra sao à, thì phải tập từ từ cho nó phát triển kham nhẫn cho nó quen rồi nó mới à, từ, tới những cái chuyện lớn khác được à, đụng những cái chuyện khác chẳng hạn như mình sẽ bị những cái công kích bị những cái chuyện mà bình hoạn chẳng hạn À, thì nếu mà mình không có cái năng lực về cảm nhận thì chúng ta khó mà vượt qua được những cái sự đau khổ đó à, cho nên phải tập từ cái nhỏ lần là là mới đến được những việc lớn à, đó là à, Đức Phật đã dạy chúng ta về nhẫn nhục và kham nhẫn ha rồi xin dòng khởi đầu hạ người tức là khởi đầu hạ người không nên rải tới đầu ăn người không nên rải viết chữ ờ, cho nó bô lên ha và hạng người không nên rải tâm từ đó đó khởi đầu hạng người không nên rải bắt đầu từ mình đi vô tập ha số dòng không nên hay chấm không nên, được không có bốn hàng người có bốn hàng người là đây dạy cho mình biết ờ, là có những hạng người mà không nên rải tâm từ đến họ là lúc mới đầu tập á, tức là lúc mình khởi đầu tức là, mình bắt đầu mình tập tành là kia mà ờ, giống như mọi người mới học giỏi đó bước đầu vô thì không nên là uh, tập những cái thế này thế kia nó, sẽ làm cho hư tai hư dân làm cho hư dân hư cốt ha. thì có những cái mà không nên tập à, đối với những người mới bắt đầu à, thì như vậy ở đây à, tôi dạy mình có bốn hạng người mà mình không nên rải tâm từ đến rồi xuống dòng số 1 người mà ta ghét hay có ác cảm sẵn người mà ta ghét hay có ác cảm sẵn hai người mà ta rất yêu mến người mà ta rất yêu mến ba người mà ta không ưa không ghét người mà ta không ưa không ghét bốn người ta thù mà pha thù từ thù rồi xin chào đặc biệt hai chấm không nên rải tức là là không rải đến nghĩa là không rải đến người khác phái và người chết người khác phái và người chết rồi như vậy là bốn hạng người này mình không nên rải và đặc biệt là người khác phái và người chết thì lý do mà ta không nên rải tâm từ đến những hạng người trên thì là tại sao thứ nhất cái người mà dễ ghét hay là cảm à, nếu mà cái người mà khả ố người dễ ghét mà mình đặt vào cái địa vị mà một người mình để mình mến thương để mình rải tâm từ đến mến thương thì nặng lòng lắm gì à, khó mà làm cái này cái tâm mình nó, nó nặng lắm thành ra không nên rải tâm từ và đến với người mà cả ố người mình ghét hay người mình có ác cảm à, bởi vì chưa phải lúc mình làm gì này à, mình là người mới bắt đầu tập thì cái người mà ở cái địa vị này thì mình nếu mình rải tâm từ mình nghĩ mình sẽ thương yêu người này thì, thì chuyện đó nó sẽ khó mà thực hiện được và làm cho tâm mình rất là mệt à, thứ hai là để cho một người mà yêu mến người thân người yêu mến mình vào cái địa vị mà một người mà để mà mình dưỡng dưng để mà mình mình mình à, có thể mà mình rải tâm từ được mình thương yêu bình thường như tất cả chúng sanh khác mà dưỡng dưng như này đó thì cũng không phải dễ à, nó mệt lắm nó nặng nề lắm và nếu mà có một cái điều gì mà xảy ra với cái người này á bởi vì người mình yêu mến mà nếu mà có điều gì xảy ra đến người này á, thì mình sẽ phát sinh cái trạng thái đau khổ à, mình có thể có thể muốn khóc chẳng hạn có nhiều người thấy người thân yêu mình bị như vậy là mình khóc thì như vậy không được à, cho nên cái người thứ hai mà rất yêu mến thì cũng không nên lấy đối tượng đó làm à, cái khởi đầu để mà tu tập về tâm tư rồi để một cái người mà không ưa không ghét tức là người lạ người dẫn dưng vào địa vị một người khả kính á, lại càng không đến nữa à, người, người dẫn dưng người người mà mình không À, không ưa không ghét mình để vô để mình mình kính mến để mình rải tâm từ mình yêu mến thì lại cũng là rất là nặng nề rất là mệt ha mà cũng không được luôn à, và người thù à, nếu mà gửi người thù thì mình nghĩ tới một cái là cái tâm sân mình nổi lên à, nhớ tới người thù thì cái cái cái, cái tâm tâm bành lục cặt mình nổi lên ha à, phản ứng nó nổi lên thì như vậy cũng không thể rải tâm từ đến người này được à, vì những cái lý do mà lúc lúc đầu ta không nên tu tập là như vậy không nên à, rải tâm từ đến 4.000 người này bởi vì chưa đủ năng lực để chúng ta làm việc này à, cái khả năng mình còn sơ cơ chưa biết vậy nè thành ra đừng có à, tu tập theo những cái à, ngẫu hứng ngẫu hứng làm gì làm không được phải có phương pháp đàng hoàng à, cho nên những cái bài kinh mà rải tâm từ này kia nó là chúng ta chỉ là đọc kinh thôi nhưng mà khi mà thực hành thì nó khác à, còn về người khác phái À, thì mình không nên lại càng không nên nữa nhiều ờ. nam rải nữ nữ rải nam khi mình rải người khác phái thì ờ, nó nó tâm từ không lên mà tham dục nó nổi lên à, thì nên là càng phải tránh xa à, người khác phái rồi người chết thì lại càng không nên nữa người chết chết rồi thì đâu phải là chúng sanh nữa thì nó không được gì à, là cho nên những bốn ngàn ngoài bốn ngàn người này có người khác phái và người chết thì cũng lại không là đối tượng địch à, cho nên đó là lý do tại sao mà trong ừ, chú giải người ta dạy cho mình là không nên rải tâm từ đến bốn ngàn người này và người khác phái còn người đã chết à, là càng không nên đó là những điều không nên bởi vì nên nhớ ha đó là những điều không nên rải tâm từ đó rồi đi được chưa alo rồi ha rồi bây giờ nãy là không nên bây giờ nên nên rải tâm từ hai chấm lên để tâm từ rồi xuống dòng cạch đầu dòng chính mình chính mình mong rằng ta được an lạc thoát khổ ách mong rằng ta được an lạc thoát khổ ách à, đó là trước tiên mình nên rải tâm từ cho chính mình, mình tập không ai thương mình bằng chính mình vậy ha à, thành ra mình phải rải tâm từ tập cho cái tâm từ phát huy à, thì mình liền lấy mình trước à, lấy mình làm đối tượng đầu tiên trước ha à, dễ dàng nhất tập mình, mình à, rải tâm từ đến chính mình mong rằng ta được an lạc thoát khổ ách mong rằng ta được uh, an là hạnh phúc luôn luôn ta được an vui không thoát khổ này kia nọ à, thì mình tìm cái câu nào thích hợp mình rải cho chính mình rồi mình rải niệm như vậy cho đến khi nào tâm từ nó phát triển à, là cách thứ nhất là, là chính mình à, cách thứ hai là giáo thọ sư giáo thọ sư tức là những bậc hoặc thầy à, sư của mình ha những vị thầy tổ của mình ha thì khi mình mình uh, tiến hành một cái sự tu tập mình đến giáo thọ sư thì nó cũng dễ dàng rồi mình uh, là người mà khả kính mà rồi mình có thể tưởng tượng mình thể nghĩ đến là cái sự tốt đẹp lợi ích sự dễ mến sự uh, đáng yêu những đức hạnh khả kính của một bậc thầy của mình uh, phục vụ như một giáo thọ sư hay một đồng giáo thọ sư hay những vị mà y chỉ sư ha thì trải tâm từ đến vị này là à, cũng rất là, là tiện lợi à, tức là mong rằng cho những à, người hiền thiện ấy luôn được an vui hạnh phúc thoát khỏi một khổ ách à, với những người mà mình lấy cái cái, cái đối tượng này đó thì nó rất dễ nó dễ mà phát triển và và có thể khả năng là à, đưa đến đắc định à, thì đó là cái hai đối tượng đầu tiên ha và chính mình rồi bà giáo thọ sư rồi tiếp đến là bạn rất thân mến bạn rất thân mến à, tức là banh tới người người bạn mà mình từ từ mình lên khi mình khá được rồi đó mình lên được tới mức độ nào đó thì mình rải đến người bạn mình rất thân mến à, nhưng nhưng mà là phải là người nam nha chứ là người nữ nha à, bạn rất thân mến à, mình rải tâm từ đến người đó nguyện cho bạn của tôi được người à, luôn được an vui hạnh phúc vậy không thì mình rải đến những người bạn mình rất là thân mến tức là người bạn mà đồng à, à, cam cộng khổ à, thì một người bạn mà phải nói là tìm một người bạn để mà rất là thân mến người bạn chí cốt mà giàu sinh ra tử phải không nói là rất là khó cái gì không phải dễ đâu trên thế gian này hình như kiếm một người bạn như vậy Ờ, không nói chuyện đơn giản bình thường bạn nhậu bạn nhẹ bạn ăn chơi này kia thì nhiều thì một người bạn mà ờ, đồng cam cộng khổ là biết là giúp đỡ lẫn nhau trong những cái ờ, lúc mà hoạn nạn gian nan này thì cũng phải phải nói là rất là khó rất khó tìm lúc mà mình có uh, đang phát triển tốt đẹp gì đó thì bạn nhiều lắm à, lúc mà mình xa cơ cái rồi <laughs> biến không còn tên nữa. À, thì đó là bởi vậy khi mình mình có người bạn mà thân mến rất là thân mến với mình thì mình dễ rải tâm từ đến người đó à, là đối tượng tiếp theo là bạn rất thân mến rồi tiếp theo nữa khi mà ờ, thuần thục được ờ, lên khá khá lên tới bạn rất thân mến nữa thì chúng ta tìm đến người dân và xuống dòng là người người dẫn dân à, người dẫn dân tức là người mà mình không yêu không ghét à, tức là mình bắt đầu rải tới những người này à, xem như là người này mình mình à, rất là yêu mến ha mình nãy ta từ nguyện cho những người này những người mà à, không yêu không ghét này, luôn được ăn vui hạnh phúc an lạc thì khi chúng ta có khả năng về tâm từ đó cái cái sự phát triển tâm từ mình à, từ khi mình rải cho chính mình rải cho đến bậc đạo sư phát triển được rồi rải đến cho người bạn rất là thân mến mình à, khi mà thấy cái tâm từ nó phát triển rồi đó thì mình rải tiếp theo tới người dân à, người dân làm khó rất, rất là khó bởi vì người dân mà mình để mình yêu mến thì cũng rất là khó nhưng mà nhờ do nhờ cái công lực của mình đã tu tập mình có được à, cái cái chủng tử mình có được số vốn về cái tâm từ đó thì mình rải tới người dân à, à, cũng sẽ phát triển được à, và khi tới người dân mà, mà tâm từ nó sanh khởi được cái tâm mình hướng đến người đó mà tâm mình à, có sự mát mẻ yêu thương à, với tất cả mọi người mà không quen không biết thì là mình khá là lớn mức độ khá cao rồi tiếp đến là kẻ thù tiếp đến là kẻ thù cái này là chăng ạ <laughs> kẻ thù là mình mình kẻ thù mình xem như là không có thù không ghét mà mình yêu thương người đó nguyện cho kẻ thù tôi luôn được an vui hạnh phúc nguyện cho kẻ thù tôi thoát khổ nguyện cho kẻ thù tôi được gặp nhiều lợi lạc thì cái chuyện này rất là khó cho mình à, nhà mình làm được điều này là coi như là cái tâm tư mình là rất là tuyệt vời ha vượt qua được những cái chướng ngại vượt qua được những cái hàng rào cản à, cho nên muốn làm được những cái điều này thì mình phải tu tập cho nhuần nhuyễn à, từng trường hợp một ví dụ như mình rải tâm từ cho mình mình luyện liên tục ngày này qua tháng khác khi mình phát triển được tốt đẹp rồi đó, mình chứng ngộ được mình mình chính tự thân mình cảm nhận được mình biết được rõ ràng tâm từ mình đã phát triển rồi thì mình phải đi đến những cái đối tượng khác à, và mỗi một đối tượng như vậy chúng ta cứ luyện cho tới khi nào thuần thục à, coi như là dùng chữ là nhu nhuyến dễ sử dụng đó à, tức là mình luyện tập cho từng trường hợp một như vậy được tốt đẹp à, đó là những cái đối tượng mà chúng ta tương tự đi theo chứ không phải là mình vô bắt vô ngon mình rải tâm từ liền cho kẻ thù thì cái đó là bậy ta bả bởi vì khi mình rải tâm từ mình hướng tâm đến cái kẻ thù cái là cái, cái, những cái sự thù hằn nó, nó hiện lên lại à, cái đối tượng nó sẽ xuất hiện thì tâm sân nó sẽ phát khởi lên, à, cho nên rất là khó cho nên phải tu tập tương tự à, pháp phải tu tập tương tự như vậy rồi xuống dòng phương cách xua tan cơn sân hận phương cách xua tan trên sân hận cho chữ bự lên tức là những, những phương cách để mà xua tan cái cái cái, cái sự mà nóng giận sự sân hận lên ha tôi dòng rải tâm từ đến người thù khi tâm sân khởi lên hai chấm rải tâm từ đến người thù khi tâm sân khởi lên Thấy chưa? À, tức là khi mình rải tâm từ đến người thù cái tâm sân mình khởi lên thì giờ mình phải làm sao cứ dòng a à, nhỏ nhập thiền tâm từ với các đối tượng khác nhập thiền tâm từ với các đối tượng khác là tức là giờ mình rải tâm từ đến tâm tâm, tâm, tâm tới người thù cái tâm sân nó, nó bùng phát lên ha thì không được bỏ trở về nhập lại với cái, cái thiện tâm từ à, với những cái đối tượng khác chẳng hạn như cho chính mình cho thầy hoặc là cho những người mà thân yêu à, thì mình lập lại à, để cho cái, cái tâm từ mình phát triển tốt đẹp à, chứ mà à, để tâm sân nó phát sinh là hư chuyện không là phải nhập trở lại tâm từ với đối tượng khác cho nó thuần thục trở lại Ừ, chưa đủ năng lực để mình rải tâm từ đến người người thù của mình rồi xuống dòng b nhỏ khi xuất thiền hướng rải tâm từ đến người thù à, tức là khi mà mình à, rải những vị khác những đối tượng khác tốt đẹp rồi mình xuất thiền ra bắt đầu mình mới hướng tới người thù lại à, à, lúc này thì mới có hy vọng khả năng là trả cho người thụ được C nếu không xua tan được C là nếu không xua tan được liên tưởng đến cái cưa liên tưởng đến cái cưa à, cái, à, cái, thì có cái câu đức phật dạy trong cái, cái, cái, cái kinh này ha bỏ bỏ cái câu điều ba. nếu kẻ đang nổi sân kia há đức thế tôn đã không dạy rằng này tỷ kheo dù cho những kẻ cướp có tàn bạo cắt đứt hết tay chân mình bằng một cái cưa hai cán thì cái cưa hai cán đó à, cưa. người nào vì cái ấy mà trong lòng nổi lên sân hận thì đó không phải người thực hành giáo lý của ta à, <laughs> bây giờ thấy kinh khiếp không tôi là suy nghĩ đến cái cưa vậy. thì đức phật dạy mà ai người ví dụ như người nào bị cái cưa của người nào đó là cưa mình đó, Ờ, cắt tay cắt chân cắt giò cắt cẳng mình mà mình nói lên cái lòng sân hận thì người đó không phải người thực hành giáo lý của của đức phật là phải giáo lý của thế tôn là phải nhẫn nại phải chịu đựng phải quán xét về cái sự mà, à, vô thường của các pháp này kia thì nếu mà ai đụng tới mình mình nổi sân nổi hận lên thì chưa phải à, chưa thực hành được cái giáo pháp của đức phật cho nên nếu mà không có xua tan được cái cái, cái, cái lòng sân hận thì ờ. liên tưởng đến cái cưa như vậy à, thì nó sẽ làm giảm đi cái cái, cái, cái sự sân hận nó xuống đó là một phương pháp coi như là khéo như lý tác ý ha được chưa rồi có nhanh quá không cái gì alo ngủ hết rồi nãy tâm tự xong ngủ hết trơn rồi chờ một chút thầy <laughs> xíu tưởng ngủ hết rồi chứ nãy tâm tự xong cái là phê quá nhập ngủ thiền hết rồi vẫn ngủ chưa dạ em đang viết bài với bài dạ. tự tự ngủ rồi nhé dạ không có. à, mấy này không không thấy huynh bá đạt lên đọc bài ta dạo này ờ, tu tập sao này em ru và ru không thấy huynh lên ờ, đọc Bali nữa à, ờ, bị hư mic hả à, lấy cái computer xài chứ để thoại chi lấy cái laptop à, nói quên bá trạc uh, alo gái nó bưng là nguyên cái laptop mới là apple tới nhà liền cái gì đó lo <laughs> đại da không <laughs> đại da bến tre lo gì Đấy không? Rồi, Bây có bảy pháp khiến cho kẻ thù thỏa mãn có bảy pháp khiến cho kẻ thù thỏa mãn hay chấm tức là đây ta trình bày cho biết có bảy pháp mà kẻ thù nó khoái <laughs> khoái rồi mình bị gì này bị kia là có bảy pháp khiến cho kẻ thù thỏa mãn à, cái này mình phải biết nha để biết phải biết cái này những cái pháp này ha một mong cho nó xấu xí mong cho nó xấu xí khe thù nữa nó, nó, nó, nó, mong cho mình xấu bị này kia xấu xí hai mong nó nằm ngủ trong khổ sở mong nó nằm ngủ trong khổ sở mong nó nằm ngủ trong kẻ ờ, thù nó, nó thỏa mãn nó ghét nó, nó mong cho mình ngủ khổ sở mong cho mình xấu xí tâm con người mà ghê gớm lắm à, khi mà đã thù ghét rồi thì cái tâm nó ác ghê lắm ba mong nó không có may mắn mong nó không có may mắn là thấy ờ, kẻ thù là muốn kẻ thù nó luôn gặp xui xẻo đừng có may mắn không bốn mong nó không có tài sản mong nó không có tài sản à, là kẻ thù mình nó mong cho mình đừng có tài sản mong cho mình nghèo mạt nghèo sơ luôn khi mình có tài sản nó, nó, nó tức lắm à, mong cho mình bị phá sản à, có tiền bạc cửa nhà cửa vậy nó mong cho nhà cửa bị cháy hết có tàu bè mong cho tàu chìm luôn <laughs> nó ngát nó, thù mà nó nguy hiểm lắm à, nguy hiểm cẩn thận à, <laughs> ứng cẩn thận năm mong nó không có danh sưng mong nó không có danh sưng là mong cho nó là đừng có nổi tiếng đừng có được danh sưng được được mà à, ca tụng được cái hơn à, cho mong cho nó được bị chửi bới nhiều hơn là được danh sinh. rồi sáu là mong nó không có bạn bè mong nó không có bạn bè à, đừng có bạn bè mong là cô độc sống mình cô độc đau khổ cho biết cho biết bài bạc <laughs> nó không có bạn bè thứ bảy mong nó không được tái sanh về thiện thú thiên giới mong nó không tái sanh về thiên thu thế giới rồi nói chung là bảy pháp của kẻ thù này nó có những cái tư tưởng những cái sự suy nghĩ với kẻ thù rất là nguy hiểm ha à, tâm rất là, là dơ bẩn tâm độc ác tâm khủng khiếp ha à, cái tâm mà một khi mà đã ghét ai rồi đó, thì cái tư tưởng nó phát sinh những cái sự suy nghĩ là rất là lệch lạc rất là, là phải nói là, là hết thuốc chữa luôn ha à, cho nên khi chúng ta có kẻ thù là mình cẩn thận ha à, tâm mình sẽ khởi lên những cái ý nghĩ bảy tà bạ là mình phải diệt ngay à, để rồi nó lớn mạnh là, là rất là mệt à, cho nên qua bảy pháp này mình phải lên suy xét nếu mình có kẻ thù à, thì mình cẩn thận để không thôi bảy pháp này nó sẽ sanh khởi trong tâm của mình à, do, do đó chúng ta phải cần phải biết rõ những điều này biết rõ thì khi nó sanh khởi là mình diệt ngay liền được thôi là nó cứ uh, phát triển cái dòng mà nó ác pháp nó, nó phát triển lẹ lắm nó ờ, giống như mà uh, loài mà dồi bỏ nó bắt xanh nó xanh kinh hồn nó xanh rất là lẹ à, cho nên phải cẩn thận phải biết rõ những pháp này khi nó vừa xanh khởi là mình giết ngay liền à, đó là bảy pháp khiến cho kẻ thù thỏa mãn rồi xuống dòng nếu sân không lắng dịu nếu sân không lắng dịu chủ đề chính rồi coi vào cái bông vô nếu sân không lắng dịu nếu sân cho với sân bự lên không lắng dịu rồi ờ, nếu mà trải tâm tư mà, mà người nào đó mà cái cái, cái, cái, cái tâm sân nó không lắng dịu được à, thì tiếng dòng gặp đầu dòng nhớ lại các ưu điểm của họ nhớ lại các ưu điểm của họ à, nếu mà mình trải lên mà thấy tâm sân không lắng dịu được thì bắt đầu mình phải suy nghĩ tới những cái ưu điểm của họ à, có những cái điểm nào tốt là tốt ha. À, thì khi mình nghĩ đến những ưu điểm vậy thì tâm sân nó sẽ dịu xuống nó sẽ lắng dịu sẽ bị à, có thể là, là nó bị mất luôn à, cho nên mình dùng cái cái chiêu là nhớ lại những ưu điểm chứ đừng nhớ những khuyết điểm nhớ ưu điểm là mình ghét thù càng thù thêm ha à, nhớ lại những ưu điểm để cho tâm sân được lắng dịu xuống rồi xuống dòng nhớ lại một trong ba nhớ lại một trong ba thân khẩu ý tốt một trong ba thân khẩu ý tốt thân ý tốt phải lấy một bỏ hai lấy một bỏ hai à, tức là mình lấy nhớ lại một trong ba cái này à, thân khẩu ý à, tốt của người đó à, nếu người đó có thân tốt mà khẩu ác à, ý ác thì giờ mình bỏ khẩu ý đi mình lấy cái thân à, mình suy xét còn người này có cái sự mà giúp đỡ có cái thân hành tốt đẹp ha, giúp người này giúp người kia à, thì mình nhẹ nhìn là điểm tốt về thân hoặc là khẩu tốt tức là người này có cái, cái lời nói cũng dịu dàng êm ái mình lấy một cái bỏ hai kia à, tức là lấy một bỏ hai à, nếu mà đủ cả ba thì quá dễ cái ha nếu cả ba thì quá dễ à, nếu mà người này có ba thì còn không nói gì nữa thân gợi ý mà tốt hết thì thôi lấy cả ba thì nó quá dễ ha. còn này thì chỉ một trong ba cái tốt thôi thì là mình lấy một bỏ hai rồi xuống dòng nếu cả ba thân khẩu ý nếu cả ba thân khẩu ý đều không tốt à nếu cả ba thân không ý đều không tốt thì nghĩ đến tương lai của họ thì nghĩ đến tương lai của họ sẽ đi vào đọa xứ sẽ đi vào đọa xứ à, đó tức là nếu mà cái người mà mình cởi danh từ đấy mà cả ba thân khẩu ý họ đều là xấu đều là không tốt đều là ác thì mình nghĩ đến cái, cái tương lai của người này à, ờ, nếu mà họ như vậy thì chắc chắn họ sẽ bị đi vào đọa xứ à, thì khi mình nghĩ đến này thì mình cái, cái lòng nguôi giận của mình nó sẽ hết rồi thấy thương cho họ bởi vì họ sẽ ờ, ờ, lắm đi một cái tương lai một cái con đường à, đi xuống một cách đau khổ à, cho nên à, khi mà bị cáo A thì chúng ta sẽ có cũng có cách giải quyết đó à, có cách giải quyết là mình áp dụng cái phương pháp này là mình nghĩ đến cái tương lai uh, đen tối của họ thì tự nhiên mình thấy thương à, mình thấy thương trở lại mình thay lại tâm từ được à, đó là à, tuyệt chiêu thứ ba ha à, tới mọi người coi như chiều cuối cùng là mình sẽ sử dụng cái cách này rồi xuống dòng giận gì em hỏi tóc lông chấm chấm chấm chấm em hỏi giận gì chấm hỏi tóc hỏi giận gì gì gì giận gì giận cái điều gì chấm hỏi cái tóc lòng móng chấm chấm chấm chấm chấm hỏi cái à, tức là mình hỏi mình, mình dẫn gì dẫn nó là dẫn cái gì à, tự hỏi dẫn tóc nè à? hay là dẫn lông nè à? hay là dẫn móng nè à? hay là dẫn răng dẫn da dẫn thịt dẫn gân dẫn xương dẫn máu dẫn mũ à, không có gì để dẫn biết mắt mới vậy dẫn mấy đó mà ra mình suy nghĩ tới mình giận cái gì đó, thì tự nhiên cái, cái, cái, cái sự nóng giận nó sẽ bị sẽ dịu ngoài liền à, đây là rất là hay nha quý vị thì mình nghĩ tới uh, giận gì đó ờ, giận giận cái tóc tóc mắc mới gì rồi giận à, lông mắc mới gì giận móng mắc mới gì giận à, rồi răng da thịt gân xương không có gì mà mình giận mấy cái đó làm gì à, khi mình nghĩ đó mình giận cái gì thì cái tầm nó dịu xuống ha à, đây là một cách để làm, giảm cái cái, cái lòng à, thù hận cái lòng sân hận cái, cái sự mà thù ghét kẻ thù ha rồi xuống dòng giận gì em hỏi tiếp làm gì sắc sắc quẩn họ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn chấm hỏi à, tức là giờ mình nói giận gì giận sắc quẩn à không có sắc quẩn đâu có làm gì tội thọ quẩn à, cảm thọ mắc gì hết tưởng hành thức quẩn tức là ờ, phân tách về năm quẩn thì mình giận gì rồi một trong năm quẩn này thì không có gì để giận hết thì lúc đó cái lòng sân hận nó sẽ nguôi ngoai à, đó là cách một cái chiêu nữa để chúng ta làm xoa tan đi cái, cái, cái sự thù hận rồi tiếp theo giận gì ai dám hỏi cần gì nhãn xứ hay sắc xứ dĩ xứ hay thinh xứ dĩ xứ hay thinh xứ chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi nhãn giới sắc giới nhãn thức giới nhãn giới sắc giới nhãn thức giới pháp hội dĩ giới thinh giới dĩ thức giới chấm chấm chấm chấm à, thì mình hỏi nó phân tích sâu rồi càng lúc mình phân tích sâu nếu mà cái chưa hết được mình phân tích sâu nữa à, hỏi ừ, nhãn xứ giận gì giận nhãn xứ hay là nhận à, hay, sắc xứ nhận nhãn giới hay là sắc giới hay là nhãn thức giới là mình phân tích ra 18 giới mình, mình 6 à, giới mà à, 16 rồi 6 rồi 18 ha. à, 6 xứ 18 à, giới này kia thì mình phân tích ra mình coi dẫn cái gì cũng đó à, thì do chính vì do nhờ những cái sự phân tích này à, mình mình trẻ chia ra chi tiết của một cái, cái chúng sanh đó à, thì khi mình phân tích như vậy đó, à, đến một cái cái, cái, cái, cái, cái, cái tận cùng của cái sự phân tích này ra tới 18 giới là mình phân mình trẻ nhỏ ra vậy đó, thì à, cái sự sân hận nó không còn có chỗ để mà nó đặt lên nữa nó không có chỗ để giận nữa à, đọc chiêu là cái chỗ là khi mà mình phân tích như vậy nó thì tất cả những cơn sân hận mình không có chỗ không có cái, cái giống như là cái, cái cái bàn mà để bỏ đồ lên bây giờ không còn cái bàn nữa thì thì mà không có chỗ để lên thì cũng như thế nào khi mình phân tích một chút xanh ra hết thì không còn có cái chỗ để mà cho cái tâm sân nó đặt lên à, thì ta ví dụ giống như là một bức tranh đó. À, một bức tranh mà treo trên hư không đó, thì không thế nào treo được không vậy à, không có chỗ để mà treo lên thì như thế nào à, khi mình phân tích một uh, à, chúng sanh ra một người thù mình ra từng chi tiết một nhỏ một như vậy thì không còn cái gì để mà sân hận hết không còn cái gì để mà à, tức tối thù hằn nữa ha à, đó là những cái tuyệt chiêu để mà chúng ta làm à, làm vui ngoai đi cái lòng sân hận đối với kẻ thù à, đó là những cái phương pháp à, rất là hữu ích rất là lợi ích à, nếu mà chúng ta có kiến thức mà học được những cái này rồi đó, thì mình áp dụng rất là dễ còn nếu mình không biết là khó lắm không biết khó mà mình nghĩ tới nó thôi là mình nổi cơn điên lên không nghĩ tới kẻ thù là mình nổi cơn điên lên à, khó mà dằn được cái lòng này rồi được chưa rồi xuống dòng rải tâm từ bắt đầu mình vô ha rải tâm từ cho chữ bự lên rải tâm từ à, khi mà mình cái, cái, cái, cái lòng hiềm hận mình lắng dịu với kẻ thù đó thì à, mình suy nghĩ mình tác ý nó lắng dịu được đối với kẻ thù đó. À, thì mình bắt đầu mình có thể tập rãi từ đến bốn hạng người à, tức là xuống dòng đến bốn hạng người hai chấm bản thân người thân người dân kẻ thù à, là mình đạt được bốn ngàn người bắt đầu mình à, tập được rồi đó bắt đầu gây sự mà rải liên tục với bốn ngàn người này à, mình có thể làm được ha à, khi mà mình tác ý mà để cho cái sự mà hận thù nó được lắng dịu rồi đó thì mình sẽ tập à, bởi đầu bản thân người thân người dân người kẻ thù xuống dòng gạch ra dòng luyện thường xuyên luyện thường xuyên luyện thường xuyên mình luyện liên tục ha luyện thường xuyên với bản thân mình luyện thường xuyên đến thuần tục rồi đến người thân đến người dân đến kẻ thù cứ đi tối lui tới lui tới lui luyện cho thường xuyên cho thuần thục nhu nhuyễn dễ sử dụng ha rồi xuống dòng bình đẳng với các hạng người bình đẳng với các hạng người là phải giữ cái cái, cái tâm mình được bình đẳng không có, cái, có sự phân biệt đâu đó không à, đây là người thân đây là người ghét không có sự phân biệt đây là người giàu đây là người nghèo đây là người à, tốt người xấu vân thì mình phải làm để cho tâm mình quân bình bình đẳng với tất cả người thì lúc đó chúng ta tập rải tâm từ nó mới có hiệu quả à, đó là sơ lược về cách rải bốn ngàn người người bản thân người thân người dân kẻ thù rồi xuống dòng phá vỡ rào cản ghi chữ bự lên phá vỡ rào cản rồi mình đã từ giờ tới tới qua những cái rào cản à, thì mình phải phá vỡ những cái rào cản này mình mới tiến sâu vô được cái giống như là giờ mình muốn vô tới cái cái cái cái, cái, cái khu vực đó mà nhưng mà khu vực đó bị những cái rào cản chân mình không cho mình tiến hóa thì mình phá đó mà phải tìm cách phá vỡ đó đảo nào cả chép kịp chưa quý vị alo à dạ. chào cô tôi nữ dự báo bây giờ sao rồi kịp chưa là dạ, kịp thôi thầy ok phá vỡ rào cản nha bây giờ mình mới mình, mình tu tập mà mình tới cái mức độ nào nó kẹt ờ, giống như nghẽn vô không à, <laughs> đó, cận à, xuống dòng gạch dòng không phân biệt loại người không phân biệt loại người tức là khi mà mình uh, tập cái này thì cái tâm mình nó hay phân biệt à, nó phân biệt người này người kia người nọ à, người tốt người xấu người giàu người nghèo người thân người thù nó, tâm nó phản ứng của cái tâm nó, nó, nó hay phát sinh rồi ha à, thì mình phá vỡ đó mình không phân biệt à, giữ tâm mình đừng cho bị đừng phân biệt như vậy không à, thì như vậy mình phá vỡ được cái cái, cái rào cản Uh-uh. rồi xuống dòng cận hành định khởi lên cận hành định khởi lên rồi thì mình à, mình mình phá vỡ được rào cản là không phân biệt loại người thì mình tu tập cái tới nó, nó lên tới cái tâm mình sẽ được đi gần vô tới cận hành định à, cận hành định khởi lên nhưng mà khi mà khởi khởi tới đó khẩn à, đứng rớt xuống nữa à, không vô được tâm mình bị thận bị chướng ngại nó không vô được à, thì mình cố gắng không? cố gắng vượt qua khỏi cái cận tịnh này để mà à, là dùng cái sự tinh tấn nỗ lực để mình tu tập vượt qua khỏi cận hành tịnh này để mình đắc sơ thiền rồi xuống dòng đắc sơ thiền đắc sơ thiền đắc sơ thiền này khi mà đắc sơ thiền này à, thì có năm cái tiền cái à, rồi mình phải từ bỏ năm tiền cái phá vỡ năm tiền cái là từ bỏ năm tiền cái chắc sơ thiền từ bỏ năm tiền cái và phá vỡ cái cái cái cái cái cái năm tiền cái này do nhờ đắc sơ thiên tức là phá cái rào cản rồi đó tức là năm tiền cái là tham dục sân hận đạo hối hôn hôn thị và nghi à, năm cái tiền cái ghi ra luôn đi để coi tam dục sân hận đạo hối hôn thủy và nghi à, phá vỡ cái rào cản này tức là khi mà muốn từ cận hành định muốn đắc được cái sơ thiền thì năm cái thiền cái này mình phải đục thủng phải phá tan nó luôn à. à. tức là à, muốn đắc sơ thiền phải vượt qua cái rào cản này à, qua khỏi cái năm thiền cái này ha phá tan nó luôn để đắc được sơ thiền rồi khi mà đắc được sơ thiền sao gọi là thành tựu năm chi thiền dòng thành tựu năm chi thiền tầm tứ phỉ lạc định thành tựu năm chi thiền tầm tứ phỉ lạc định tầm tứ phỉ lạc định à, khi mình đắc được thiền, à, mình đắc được vô cái cái cái cái, cái sơ thiền thì nó phát sinh năm chi à, do nó loại năm triền cái thì gồm có tầm tứ vĩ lạc định thì năm chi thiền này nó sẽ lại là rào cản chặn không cho mình tiến hóa được nữa à, tới đây nhiều, nhiều người tới tới đây ta tưởng là niết bàn à, đắc là niết bàn sơ thiền là niết bàn à, đây là chính là cái rào cản à, và như vậy phá tiếp à, mình tuân tự mình phá tiếp để mình đắc lên nhị thiền tam thiền tứ thiền à, tức là từng tự đắc nhị tam tứ thiền dòng từng tự đắc nhị tam tứ thiền hoặc ngũ thiền tự đắc nhị tam tứ hoặc ngũ thiền nếu tính theo năm thiền ha hoặc ngũ thiền thì như vậy kia mình tương tự mình mình phá cái rào cản cái tầm tứ quý lên đó mình từng tự mình phá lần lần mình đắc lên nhị thiền và bỏ tầm bỏ tứ đắc tam thiền bỏ phỉ đắc tứ thiền bỏ lạc à, thì còn có xã dự định thôi tương tự mình phá những cái rào cản này à, đi từ thấp lên cao từ sơ cận thành định cho đến đắc sơ thiền phá năm tiền cái rồi đắc thiền rồi chưa đưa là phải phá luôn những chi thiền đó những cái rào cản không cho mình tiến hóa thì mình phải tương tự mình phá những cái cái cái cái, cái rào cản như vậy rồi có cái câu này ha là cái gì à, có câu này an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ cũng vậy phương thứ hai cũng vậy phương thứ ba cũng vậy phương thứ tư à, là bốn phương ha là bốn phương câu hữu với từ nhất nhị ba từ trên dưới bốn bên cùng khắp thế giới bình đẳng vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ trang chứa cao cả vô biên không hận không hảo à, câu này chúng ta biết ha là người tu tập tâm từ là phải khi mà đã tu tập được với mức độ và cao là khá là thì chúng ta sẽ rải với qua nhiều phương hướng à, đông tây nam bắc trên dưới cùng khắp thế giới à, từ với tâm đầy đủ trang chứa cao cả và coi như là không hận không não à, thì khi mà mình tu tập tâm từ đúng phương pháp nó sẽ đi đến như vậy à, nếu mà không thì chúng ta chỉ là tụng tâm từ chứ không phải là rải tâm từ nha quý vị à, cho nên tụng tụng cho nó vui chứ còn mà rải tâm từ là phải tập từ từ phải tập đúng phương pháp trước tiên là rải cho chính mình tập cho, cho thuần thục nhu nhuyễn là xong rồi tới người thân là ân sư của mình à, rồi tới người lạ người dân à, mới cuối cùng là người thù à, khi rải cho bốn ngàn người như vậy mình được thuần thục mình xuất nhập xuất nhập mình rải được tâm mình không bị chứng ngại à, là mình khá là nào rồi xong mình mới phá phá rào cản à, phá từ từ những cái rào cản để mình đi đến à, đạt vô tới những cái tầng thiền cao hơn càng lúc càng cao hơn thì đó là cái vấn đề mà Ờ, rải tâm tư mà chúng ta được biết ờ, trình bày như vậy rồi tới đây thấy cũng vừa phải lẽ ha à, tuần tới mình học tiếp mình học cho nắm cho chắc cú để ờ, mình, mình tập ha tuần tới là học biến mãn không biên giới biến mãn không biên giới biến mãn không biên giới với biên bản hợp ở rồi hôm nay mình học ờ, về tứ vô lượng tâm tâm đầu tiên là tập rải tâm tư ha học phương pháp để mà rải tâm tư à, bất cứ một cái gì ừ, khác giới không được khác giới chưa tôi tập được giới là khác giới là người chết là, là ngưng chưa chưa làm được khi nào cao thủ rồi đó mình mới rải tâm từ cho người khác giới được à, nam mà rải cho nữ cái là nó, nó, nó tâm từ nó không khởi mà nó khởi tâm yêu thì chết luôn <laughs> tâm yêu là giảng đồ rồi à, như vậy là do phước quý báo mà hôm nay chúng ta à, được học về cái cách phương pháp rải tâm tư à, nếu quý vị nào muốn tập thì mình cứ từ từ từ ha à, theo đúng tuần tự mới đầu rải cho mình trước đi rải cho mình khi nào mà thuần thục ngon lành nữa mới tính tới vụ khác ha còn mình chưa rải cho mình mà nó chưa phát sinh được cái lòng từ thì coi như chưa có gì à, chưa có đồng xu nào thế à, giống như mình muốn bố thí phải có tiền mới bố thí được không có tiền sẽ bố thí ha đó, đó là vấn đề như vậy trước tiên rải cho mình trước à, rải cho mình là luôn luôn là dễ dàng nhất ha đó là cái phương pháp và cái, cái giống như là cái nghệ thuật để mà tu tập về lại tâm tư rồi à, do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được tâm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chân trí đồng đều nhau cả đấy Một thà tha giá mô thà giá mô à, tuấn có lên cúng giường cho cho room một bài kệ nào không ờ, được lên cúng giường cho room bài nha rồi dưới lười biến trốn bài hai xin trả lại cho room Xin mời cả lớp cùng đọc sám hối Phật bảo. Buddha Khama Pana Uttaman Ge Na Đề Hằng, Và Đáp Hằng Sum Warut Tamang Buthe Yo Kalito Do So Butho Katu Ma Mamang Sám hối Pháp bảo Thamma Kama Pana na cha อุตมังเกนะวันเดหังธรรมันจะรู้วิตังวรังธรรมเมโยคาลิโตโดโสธรรมโมกามตุตังมะมังSám hối tăng bảo Sằng khá ca mà phá ná Uttaman ghề ná hoành đề hạm Sằng rành chá đu vi thô ta măng Sằng rề dồ cá lý thô đồ sổ Sanko Kamato Tamama. Xin mời các lớp cùng đọc hồi hướng sau khi nghe Pháp. Patida na ga tha và dạ devata santi vihara vasini thupe kare bodhi kare ta hình ta hình ตาธรรมดาเนนัฟวันตุปูจิตาสุถิงกรนเตทะวิหารมันดาเลเตรัจะมัจจานวกาจะพิกโวสารามิกาดานปฏิอุปาสกากามาจะเดสานิกามาจะอิสระสปานฟูตา Sukita Phawantute Chala Puja Yipicha Anda Samphava Sanse Dachata Atha Wo Papa Tika Niya Nikang Thamma Warang Patischate Sappe Vi Tukatsa Karontu Sankhayang Tha Tu Chirang Satang Thamo Thammatha Raja Ukala sang Sankho hồ tu sa mắc gồ quá cha giá chá Ita giá chá Tam hề rakha tu sắc tham mồ Sắp bề tí Tham ma trà rino Ú thịnh sắp bà Ú nề giá mà Tham mà ri giá bá huệ Đít tệ Dần kinh chi khu sa la cầm mờ Các tập bằng ký ri Mama kajena và cha manasa tirase suva tăng cát tăng ye sata samino pathi ye cha sata asamino cát tăng buồn nhá pha lặng mê hằng sắp về phà vì phá hoàn tu tề ye tăng cát tăng suva đi tăng đi nào buồn nhá pha lặng ma già ye cha tát thà na chia nàn tí đề và về đã dùng sắp bề lục cảm hi về sắp là hoàn ta ra hệ tất cả manu nhạc vô chân hằng sắp bề lâm sát tu mama chế tất sa tí idang quá tâm hệ đà năng à sốc khá già qua hàng hồ tu anh à gắt tề cà lệ idang nô nhà idang hồ tu xuất tí tạo nhà ta dục tỳ năng na hồ nhà năng hồ tu chú bi ta hồn tùng nha ta yo tỳ năng na hồ nhà năng hồ tu chú bi ta hồn tùng nha ta yo sa thú sa thú sa thú xong chưa đông chiều ơi không có nghe gì hết trơn á đông chiều dạ xong rồi cô nhung ạ à, về để mình tắt máy nha tại vì không nghe không biết rồi cảm ơn ờ, đông dạ. chiều đông chiều về về bài giúp cô dạ để con cứ